Hàm ăn buổi sáng da mịn màng không một nếp nhăn, làn da sẽ mịn màng chỉ bằng cách lựa chọn đúng thực phẩm để ăn sáng. Trứng gà Trứng từ lâu đã được xem là một trong những loại siêu thực phẩm bình dân, chứa đầy các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, trong đó có sắt, biotin và vitamin B, vốn rất cần thiết để duy trì làn da, mái tóc sáng mượt khỏe mạnh. Sự thiếu hụt các chất này trong cơ thể là nguyên nhân làm cho da bị khô, bị ngứa và dễ hình thành nếp nhăn. Chỉ cần dùng hai quả trứng mỗi ngày lại có thể ngăn chặn khá thành công sự xuất hiện nếp nhăn trên da mặt. Nước Không phải cà phê, nước lọc mới là sự lựa chọn hoàn hảo để giúp bạn tỉnh táo cho một ngày mới. Khi cơ thể mất nước, não bộ sẽ như bị bao phủ trong một lớp sương mù. Cơ thể mệt mỏi và uể oải, hầu hết chúng ta đều mất nước vào buổi sáng sớm. Vì thế một ly chất lỏng này sẽ tạo nên sự khác biệt. Tương tự, nếu chỉ muốn ngủ gục trên bàn làm việc vào buổi chiều, hãy uống một ly nước lọc thay vì cà phê. Cháo bột yến mạch một bát cháo yến mạch là sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu ngày mới bởi chúng giàu protein và chất béo lành mạnh. Vì thế sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng giúp bạn cháy hết mình về công việc trong suốt buổi sáng thay vì cảm giác mệt mỏi chỉ sau một giờ uống cà phê.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 Khoai lang là thực phẩm có vị ngọt chứa nhiều vitamin và collagen tự nhiên nên rất tốt trong việc thanh lọc và cải thiện sức khỏe của làn da, giúp cơ thể nhuận trường, đốt cháy năng lượng hiệu quả. Nên từ lâu khoai lang đã trở thành thực phẩm giảm cân, làm đẹp và nhuận trường rất tốt. Chúng còn có tác dụng điều hòa lưu thông mạch máu, ổn định đường huyết và giúp da luôn chảy trung. Bạn nên ăn khoai lang hấp, luộc, nấu canh chứ không nên ăn khoai lang chiên nhé. Bạn vừa xem xong video Thần dược ăn buổi sáng da mịn màng không một nếp nhăn Dùng được có 3 đến 4 lần, da tôi mịn như da em bé dù là gái hai con cứ áp dụng công thức này mỗi ngày, đảm bảo chị em nhà mình sẽ có một làn da căng mướt, mịn màng và trắng hồng không tì vết. Rất đơn giản thôi nhưng mà hiệu quả ra phết đấy các gái ạ. À. Do thích thú làm đẹp nên mình rất hay nghiên cứu và thử nghiệm các công thức làm đẹp tự nhiên, giúp trắng da giữ gìn nhan sắc lâu bền. Cái niềm đam mê ấy của mình, chồng mình là người chứng kiến rõ nhất. Anh thường trêu là mình chọn nhầm nghề, nhẹ ra vợ phải làm việc trong lĩnh vực làm đẹp thì chắc đã phát tài từ lâu rồi. Khi bạn đã đủ tự tin về kiến thức của mình, đã cho ra đời được một công thức làm đẹp độc quyền mang tên bạn và chứng minh được nó có hiệu quả trên cả tuyệt vời, thì bạn sẽ rất ngại chia sẻ nó với mọi người. Thật lòng là vậy. Vâng vậy. Tuy nhiên, đã hứa là làm, ngay sau đây mình sẽ share một phương pháp làm đẹp cơ bản, không chỉ bản thân mình đã áp dụng thành công mà còn nhiều người khác cũng như vậy. Công thức xe kít lỗ chân lông hiệu quả hơn cả nước hoa hồng Mua 1 kg dưa chuột hoặc xin đâu được lại không bị phun thuốc là tốt nhất Gọt vỏ dưa chuột rồi đem ngâm trong nước vò gạo cho hết nhựa, không rửa lại bằng nước lọc. Cần phải làm bước này vì nhựa dưa chuột sẽ gây dị ứng, mẩn đỏ mặt. Thái dưa chuột thành từng miếng nhỏ, đem xay nhuyễn, rồi ép lấy nước cốt. Còn phần bã dưa, các bạn bỏ vô hũ, cất tủ lạnh, dùng để tẩy tế bào chết cho da mặt nha. Công dụng tốt hơn kèm tẩy tế bào chết nhiều đấy. Vắt 1 phần 2 quả chanh vào nước ép dưa chuột, một số nơi gọi là dưa leo. Cho thêm 5 viên vitamin E và 50ml bia tươi vào hỗn hợp trên và khuấy đều. Tiếp theo, bạn đổ hỗn hợp này vào khay đá, bỏ vô tủ lạnh. Khi đông thì bạn gỡ ra, bỏ hết đá vào một hộp nhỏ, đậy nắp lại. Để mỗi lần cần dùng thì lấy cho tiện cách làm xe khít lỗ chân lông, trẻ hóa và căng mịn làn da. Mỗi ngày sau khi tắm xong, bạn rửa sạch mặt, sau đó lấy một viên đá ra quấn vào chiếc khăn xô, khăn trẻ em và lăn quanh mặt. Lưu ý là chấm thật kỹ, thật chậm, nhẹ nhàng qua những chỗ có lỗ chân lông to nhé. Áp viên đá vào da đến khi thấy lạnh buốt thì chuyển qua lăn chỗ khác. Cứ làm vậy thì chỉ trước mắt lỗ chân lông của bạn sẽ thu nhỏ bất ngờ. Kiên trì thì chẳng còn nhìn thấy đâu, chỉ thấy một làn da mịn màng và căng mướt thôi à. Nên làm hai lần một ngày và thường xuyên liên tục, đảm bảo sau này có con dâu, có khi còn trẻ hơn cả nó nữa. Sau khi lăn đá xong, bạn vắt khô khăn này để chấm khô mặt, không nên để ra khô tự nhiên, rất dễ bị căng, nảy ra. Rồi bạn cứ để vậy, không rửa lại với nước. Trước khi đi ngủ thì chỉ cần bôi một lớp kem dưỡng ẩm là được. Ban ngày đi làm, bạn cứ make up, tô chát thoải mái mà không cần lo mụn nám gì hết nhé. Ngoài tác dụng làm say khít lỗ chân lông, những viên đá thần kỳ này còn giúp da sáng hơn, hết nhờn, trị thâm, xóa nhăn, làm da căng mịn rất hiệu quả nữa nhé. Lưu ý khi sử dụng công thức làm xế khít lỗ chân lông, bạn nào dùng mà da bị mẩn đỏ hoặc thấy ngứa ngứa thì nghĩa là do không hợp rồi, cần dừng lại ngay. Bạn vừa xem xong video, dùng được có 3 đến 4 lần, da tôi mịn như da em bé dù là gái hai con. Chỉ dùng sữa chua trộn với vài viên vitamin này thôi mà da tôi trắng bóc như em bé, đến nỗi ai cũng tưởng tốn cả chục triệu đi spa. Cùng tìm hiểu phương pháp làm trắng da độc đáo sau đây nhé. Nguyên liệu 3 viên vitamin E, 5 viên vitamin B1, một hộp sữa chua không đường, 3 thìa mật ong, một thìa dầu dừa. Thực hiện, ngâm 5 viên B1 vào một cái chén nhỏ chứa nước ấm để B1 mềm ra và tan hết ra. Vitamin E trích lấy phần dịch ở bên trong rồi đem trộn với B1. Sau đó thêm mật ong, sữa chua, dầu dừa theo tỷ lệ đã chuẩn bị ở trên vào chén nhỏ và khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất. Vệ sinh da sạch sẽ với nước ấm để kích thích lỗ chân lông giãn nở, loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn. Nếu có thời gian, bạn tiến hành xông hơi với một bát nước nóng cộng một nhúm muối để phát huy tối đa công dụng dưỡng da của hỗn hợp nhé. Thoa đều hỗn hợp trên lên da, massage nhẹ nhàng trong vòng 3 đến 5 phút rồi lưu lại thêm 15 phút nữa trước khi rửa lại với nước sạch. Dùng khăn mềm thấm khô và thoa thêm chút kem dưỡng ẩm lên da để kết thúc quá trình. Công dụng đây đều là những nguyên liệu tự nhiên phổ biến trong cuộc sống với nhiều công dụng làm sáng, dưỡng da tuyệt vời. Kết hợp vitamin E, B1, sữa chua, dầu dừa và mật ong giúp hỗ trợ tăng cường độ ẩm, làm mờ vết thâm sạm, lão hóa. Những vùng da thô ráp, sần sùi cũng được cải thiện đáng kể. Bạn áp dụng 1 đến 2 lần mỗi tuần, sau 1 tuần sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, da trắng sáng mịn màng hơn mà không lo dị ứng hay nguy cơ tổn hại đến sức khỏe. Chúc các bạn thành công! Lấy một quả trứng cộng một quả chanh chưa đến 5.000 đồng mà dưỡng da căng mướt như em bé. Nếu trong bếp có sẵn trứng và chanh thì chạy ngay xuống bếp làm thế này đắp lên mặt để có da căng mịn như da em bé nhé. Công dụng của trứng là gì? Lòng đỏ trứng gà là nguồn cung cấp các khoáng chất và nhóm B và vitamin A, D, K dồi dào. Chính vì vậy, lòng đỏ trứng gà có tác dụng ngăn ngừa mụn, chống lão hóa và làm trắng da vô cùng hiệu quả. Lòng trắng trứng gà chứa nhiều protein albumin, có tác dụng tăng cường collagen, tái tạo da và tăng tính đàn hồi. Thành phần của chanh có nhiều axit citric, chất này làm trung hòa kiềm trên mặt da, từ đó ngăn ngừa và làm mất sắc tố xấu. Ngoài ra các loại vitamin A, C, P trong chanh có thể hấp thụ được qua da, làm da đẹp mịn màng. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả chanh tươi, một quả trứng gà, một thìa cà phê mật ong nguyên chất, bát và thìa, Cách làm Chanh bạn mang rửa sạch Dùng dao cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt Loại bỏ hạt Trứng gà đem tách riêng lòng trắng và lòng đỏ để ra hai bát riêng biệt, rồi dùng phơ đánh trứng đánh đến khi bông lên. Trộn nước cốt chanh, mật ong với trứng vào, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ các bụi bẩn và tế bào chết, để các nang lông giãn nở. Dùng khăn mềm thấm khô da mặt, rồi thoa hỗn hợp đều lên mặt. Dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Cứ massage như thế chừng 3 phút. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút, đến khi hỗn hợp khô lại thì bạn rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi rửa lại bằng nước lạnh. Vì hỗn hợp có trứng nên bạn rửa thật sạch, nếu không sẽ không hết được mùi tanh đâu. Rồi lấy viên đá nhỏ trà lên mặt để thu nhỏ lỗ chân lông. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần, sau 2 tuần, bạn nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, căng sáng tự nhiên. Chúc các bạn thành công nhé! Bạn vừa xem xong video, lấy một quả trứng cộng một quả chanh chưa đến 5.000 đồng mà dưỡng da căng mướt như em bé. Từ ngày dùng mật ong rửa mặt, da mặt tôi từ đen nhẻm trở nên trắng hồng, thật không thể tin vào mắt mình. Mật ong nằm trong top những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên rất được ưa chuộng bởi chúng đem đến những lợi ích tuyệt vời mà ngay cả khi các loại kem dưỡng đắt tiền cũng không thể có được. Trong thành phần của mật ong chứa nhiều dưỡng chất, vitamin, chất chống oxy hóa mạnh giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, chống lão hóa, ngăn ngừa các nếp nhăn, nám, tàn nhang hình thành, đồng thời bảo vệ da khỏi các tác hại từ môi trường. Để tận dụng mật ong dưỡng da trắng hồng, bạn hãy lấy mật ong để thay thế các loại sữa rửa mặt trong công đoạn làm sạch da. Đây chính là cách để làm đẹp cũng như cải thiện tình trạng mụn hiệu quả. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa cà phê mật ong, vài giọt nước cốt chanh. Cách sử dụng: Đầu tiên, rửa mặt sơ qua với nước ấm. Việc này sẽ giúp da ẩm ướt để khi bôi mật ong lên mặt sẽ không bị rít. Bên cạnh đó, Bước này sẽ loại bỏ phần nào bụi bẩn, bã nhờn và khiến lỗ chân lông giãn nở dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ mật ong. Vắt vài giọt nước cốt chanh cho ra chén nhỏ, thêm một thìa cà phê mật ong rồi trộn đều. Lấy hỗn hợp này thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng, dùng các đầu ngón tay xoay theo chuyển động tròn, khoảng mặt 3 phút thì rửa lại với nước lạnh. Đối với những người có làn da mụn hay da khô thì sau khi massage với mật ong thì lưu hỗn hợp trên mặt khoảng 5 đến 10 phút. Thực hiện công thức này vào buổi sáng là tốt nhất. Nếu thực hiện vào buổi tối, trước khi đi ngủ, hãy đảm bảo da mặt được tẩy trang sạch sẽ. Áp dụng cách này 3 đến 4 lần mỗi tuần, tình trạng mụn trứng cá giảm dần, da trắng sáng hơn, đồng thời mềm mịn và luôn căng tràn sức sống. Chú ý, nếu muốn sử dụng mật ong để rửa mặt thật hiệu quả, cần lựa chọn loại mật ong nguyên chất. Tránh dùng mật ong không rõ nguồn gốc để giảm tối đa những tổn hại, hậu quả không đáng có. Bạn vừa xem xong video, từ ngày dùng mật ong rửa mặt, da mặt tôi từ đen nhẻm trở nên trắng hồng, thật không thể tin vào mắt mình. Thay vì sử dụng các loại kem trộn độc hại và làm bào mòn da, bạn có thể dùng vỏ chanh để làm trắng da mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chanh là một loại quả cực kỳ quen thuộc với mọi người. Chanh có rất nhiều công dụng nổi bật trong cuộc sống như làm nước uống, làm gia vị trong món ăn, tẩy rửa những vết bẩn cứng đầu và cả làm đẹp da, đẹp tóc. Trong số đó, người ta thường chỉ quan tâm đến phần nước cốt chanh mà lại bỏ qua một nguyên liệu làm đẹp vô cùng có lợi, đó là vỏ chanh. Vỏ chanh tập trung đến 90% lượng tinh dầu quý giá trong toàn bộ trái chanh, do đó rất phí nếu bạn bỏ qua nguyên liệu quý giá này. Tinh dầu chanh không những có hương thơm giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, mà còn chứa nhiều axit trái cây nhẹ có lợi cho sắc tố da. Đồng thời vỏ chanh cũng chính là nguyên liệu tẩy tế bào chết vật lý rất mềm mại và an toàn cho da. Để tắm trắng với vỏ chanh, bạn có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác giúp chanh phát huy được hết công dụng của nó. Hai thành phần chúng ta sử dụng dưới đây bao gồm sữa chua, lên men từ sữa tươi giàu axit lactic, giúp loại bỏ tế bào chết, đồng thời dưỡng ẩm với protein nguyên bản từ sữa bò. Cuối cùng chính là mật ong cùng vitamin E, hỗ trợ dưỡng da và chống lão hóa từ sâu bên trong tế bào. Nguyên liệu: hai quả chanh, một hộp sữa chua không đường, hai viên vitamin E, một muỗng cà phê dầu dừa, một muỗng cà phê mật ong. Cách làm: chanh hai quả cắt ra vắt lấy nước, lấy hai miếng vỏ chanh bảo nhỏ và để nguyên hai miếng còn lại. Trộn các nguyên liệu sau: vỏ chanh bảo nhỏ cộng sữa chua không đường cộng dầu trong viên e cộng mật ong cộng dầu dừa cho đến khi có hỗn hợp đồng nhất. Tắm sạch, Dùng hai miếng vỏ chanh còn nguyên, trà và massage toàn thân nhiều lần trong 15 đến 20 phút. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên da, tập trung những vùng da đen sạm như khuỷu tay hay đầu gối. Sau khi massage 15 phút, tắm sạch với nước ấm và lau khô người, thực hiện liệu trình 3 lần một tuần để có làn da trắng mịn và tha hồ diện váy ngắn nhé. Bạn vừa xem xong video, không có kem trộn, cô gái dùng 3 miếng vỏ chanh khiến da toàn thân lột xác khó tin.